I. kết thúc chuyến đi thì đây là bữa trưa của nhà mình à. Đây là món thịt dê à, đốt chảo gang này, cơm trắng này, cơm chiên, rau xào cùng với món à, thịt rang trái cạnh nha. Mời mọi người nhá.